Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen Đường thì tôi chơi bời Còn tôi vẫn cứ đứng đợi Em nhẹ bước đến mi đã thôi hoen Trời chờ gió eo mây Vì tôi đã lỡ yêu em Cũng may đường về nhà em quá xa Tôi mới được trông ngóng em nhớ thương ngạnh nhìn em thoáng qua Hãy đừng trôi mãi mặc kệ em với tôi đi về Mãi chỉ nhìn em như chờ ánh nắng lên chờ cho lại nghe tiếng con tim thổn thức nhẹ nhàng hương hoa gần đến sát bên nhẹ theo chiều phai gió dựa vai tôi trong lòng tôi nhớ thương em lỡ mai sau này chẳng thể mãi đón được lại cứ thế ngóng này là đường cho Come ước muốn không đành để mây nó trôi đi rồi em lãng quên tình tôi thì thôi trong lòng mình đâu muốn tình vượt qua nhiều chúng ta đó sẽ cho em thấy được sắc không còn vào ngày mai riêng phần anh đâu dám xanh vì số phận mình hãy bóng xương nó sẽ tới chuyến nên đành được đoạn nhưng dám nói diện mình trong gương nhờ bọn sạch cách em bước về lại đâu sau để đã cái tình ơi ngày em ra đi anh đã thành công em ta hạnh phúc với tình mới nhưng đời đầu như một cơn mơ hoa kia vì ai với sắc tài nhắc lại làm chi cho mối lương tình để hóa làm sao đã đứt đoạn nên tôi cứ đây đi game anh bánh này vẫn vậy thôi Vẫn là thằng nghèo bạn chân không mấy Nhưng giờ chỉ duyên đã đứt rồi Thời gian đã lên đi tất cả bạn trước Nhưng chẳng thể toàn sâu Hạnh phúc từng với nhưng giờ hạnh cớ Tại sao chỉ còn những điểm đau Giờ đôi em đến quay về Còn đâu dám mong sao sang Thương đời chết Con tim cảm xúc về một trái Xin đừng mảnh mặt và bất lòng trí Hãy để những người ta chạy thôi Em đó tóc con Yêu thương ấy thành tặng em mấy thu rồi canh hồng tôi tươi như là nắng vàng cành hồng tình yêu anh dành tặng em mấy thu rồi cành hồng đến nay héo mòn cành hoa tàn tình tan và em bay theo gió ngàn giật mình bàng hoàng trái ngang phút giây ngày mà bên nhau bao ước thề em giờ đang nơi đâu có nhớ đến anh phút cho cô đơn tìm lại ký ức năm tháng bên nhau mà ta đã đắm say bao hạt mưa bên hiên làm giọt lệ rơi mãi rơi mãi không ngừng tình người tan phanh như đưa tuôn trên môi mà anh đâu có hay người vội quay bước chẳng để lại câu chi anh yêu em về bên anh nhưng trái ngang vừa tan vừa tan thật rồi rất mong hạnh phúc em cũng đã mang về nơi xa kia giờ còn là nói đâu mình anh nhớ thương bóng đêm bùa vây thẹn thùng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 đây gió mây kéo em về nơi đây một mình ngồi lệ ước dưới cánh nghiêng nhà với trăng sương đêm lạnh hiu còn tê.